con nấu cái gì thì mẹ ăn cái nấy mà thường nó bỏ đói nhiều ủa sao kỳ với cô ngủ tầm khoảng 8 giờ dậy có khi cũng 9 <laughs> giờ mẹ em ngủ ờ, cũng thức sớm lắm chị thì tầm khoảng 10 11 giờ gì thức đó thì em gộp buổi sáng với lại buổi trưa vô cho mẹ ăn một buổi một <laughs> cô với con dâu á cô không có phân biệt như bạn bè với nhau dễ tâm sự dễ nói lắm hay à tết á hồi đánh tiếng lên dâu cô đánh cái nó ăn cô nó nói mày hả mày mày hả mày <laughs> đưa nhau đi muôn nơi tận hưởng giây phút tuyệt vời diệu kỳ mà thật gian đơn là tiếng gia đình thân thơ anh biết bao nhà năm nay 54 tuổi dạ. Đến từ năm Căn, Cà Mau Xin mời chị ạ à. Em tên là Trương Yến Nhi Năm nay em 26 tuổi Em ở sống ở thành phố Hồ Chí Minh Dạ không biết là chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu lâu rồi em làm dâu của mẹ gần ờ, gần 6 năm rồi wow. vậy chắc mình có em bé rồi chứ hả à con của em gần 4 tuổi <laughs> chúc mừng 6 năm trôi qua thì dạ nói ờ, làm dâu chứ không có làm dâu <laughs> ủa chết sao vậy cô tại vì cưới xong là hai đứa ở riêng không có ở chung vậy hả trời ơi ở, ở riêng vậy đó hả nhưng mà cái ngày cưới xong rồi đó thì có một ở bao nhiêu ngày với mẹ chồng không à, dạ có tầm khoảng uh, ờ, 2 tuần à rồi những cái ngày làm dâu đầu tiên đó đó mình làm như thế nào sáng cũng ngủ tầm khoảng 8 giờ dậy có khi cũng 9 <laughs> giờ rồi sao nữa? thì cũng uh, nấu cơm được cái nấu ăn cũng được nên ờ, không có bị la à cũng <laughs> dạ. được đúng không dạ <laughs> ấn tượng đầu tiên mà mẹ chồng nhìn nàng dâu thì cảm nhận cô gái này như thế nào cũng xinh rồi lanh lợi cô thì cô thích uh, Ờ, có con dâu lanh lợi chút dạ tại vì con trai cô nó hiền quá <laughs> ít nói cái nàng dâu này thì nói hơi nhiều giống cô <laughs> anh chàng cũng quen cũng nhiều mối tình thời gian cái ảnh chia tay cái lần này á cô này là quen nhanh nhất cưới nhanh nhất mẹ thôi cưới đi để lâu quá nó sợ nó đổi ý nữa <laughs> là hối hối cưới dạ chị khi mà gặp mẹ chồng á có ấn tượng điều gì không lúc đầu nghĩ mẹ khó lắm nghĩ thì mẹ chắc khó mà nhìn mẹ là thấy là không khó một miếng nào luôn á <laughs> tại vì xì tin quá mức luôn dạ ờ, biết chơi facebook còn trước em luôn á trời dạ những cái ngày đầu tiên mà cô con dâu về nhà chồng đó mình có hài lòng không hài lòng rồi hai mẹ con hợp nhau chuyện, chuyện gì nè mẹ kể cho mẹ rất là nhiều ví dụ ăn uống dạ nhậu <laughs> ủa ăn nhậu luôn hả cô có luôn cô thì không biết nhậu nhậu ít nhưng mà cô thích thích là rủ con cháu con gái dạ. dâu bạn của con gái bạn của con dâu dạ. cùng nhau nhậu nhưng mà mấy đứa cứ nhậu đi để mẹ lo hết xỉn đi mẹ lo hết nhưng mà mẹ chỉ ba ly mẹ xỉn buổi chứ để các con lo có giờ dâu với mẹ chồng nhậu hai người xỉn tranh luận qua lại không dạ không tại vì chưa kịp tranh luận nữa là mẹ đang ngủ trước rồi <laughs> không có đối thủ quá đúng không dạ nhưng mà chắc là trong trong cái lúc nhậu mình tâm sự với nhau nhiều lắm đúng không chị có vấn đề gì như trên facebook có một sự kiện gì đó bắt đầu tranh luận về facebook đó mẹ em là soi facebook ghê lắm nhưng mà người ta hay nói là cái lúc mà xỉn á là cái lúc nói thật nhất không biết những cái lúc đó mẹ chồng chị á là có phản ánh hay là nói chị cần phải sửa điểm này hay là chưa tốt điểm kia không mẹ chồng kêu em sửa cái nết thôi <laughs> ôi sửa nết sửa nguyên cái nết luôn là dữ lắm á chị sửa cái nết luôn hả dạ lúc lúc trước là hay nói với mẹ mẹ ơi chắc đi sửa mũi quá thôi mẹ đẹp quá đừng sửa gì hết á sửa cái nết thôi <laughs> mẹ hay nói vậy đó ủa mà cái nết làm sao mà sửa cô cũng hơi dữ dữ á giận lên là hét ghê lắm dạ trước mặt mẹ chồng luôn hét tự nhiên <laughs> giận thì có quyền bày tỏ thôi à, dạ. như mà thường là giận con đó không à dạ. bé nhỏ nó phá nó lóc chóc á dạ. rồi nói nghe thì hét thôi chứ cũng không có hại hét mẹ chồng thử đâu có gì đâu nhưng mà cái này mà gặp mấy bà già xưa đó ừ. tao nói là giận cá chém thớt đó à. <laughs> là lồi lắm á nha <laughs> ừ. bây giờ nó hát trước mặt mà mẹ chồng giật giật mình luôn không có hát lớn cái mình giật mình nhưng mà từ từ mà mình quen chỉ có lần đầu là mình giật mình thôi nhà dạ. giống lần sau là quen rồi phạt con mà ít đánh lắm ở nhà có một cái à, hàng rau ngoài xa, ngoài trước đó à. Ờ. là phạt nó nhau mẹ chồng em ủng hộ phạt luôn à không bên không bên cháu nhưng phạt xong rồi có sao không con trời nó ác quá he <laughs> người, người lắm người so đó dạ bé nó nấu ăn nấu uống cũng giỏi lắm giỏi hơn mẹ nữa con nấu cái gì thì mẹ ăn cái nấy mà thường nó bỏ đói nhiều ủa sao kỳ vậy cô là cho em nói dạ mẹ em ngủ ờ, cũng thức sớm lắm chị thì tầm khoảng 10, 11 giờ gì thức đó thì em gộp buổi sáng và lại buổi trưa vô cho mẹ ăn một buổi một <laughs> gom luôn một luôn đúng không vậy cho dạ, tiện đỡ tốn tiền dạ, đỡ đỡ tốn tiền ăn sáng nhưng mà không cho ăn nhưng mà lên chuyến nào cô cũng lên ký hết trơn á lên nếu mà ở lâu chừng 10 bữa hoặc 15 bữa thì lên ký hai ký bình thường nó nấu ngon quá ăn nhiều đúng không đúng rồi lên đây nó nó nó, nó hay nấu mấy cái món mà lạ lạ cô chưa ăn á cô về quê cái cô điện thoại lên alo con mà con nấu cái món làm sao vậy chỉ cho mẹ coi như chân gà mà ngâm sa tắc làm sao rồi lẩu gà nấu với uh, ớt điểm à. chanh ớt rồi gà mà mà mà kho rau răm cái ông xã gì ngồi kế bên đó tôi cũng chưa từng thấy bà già chồng nào như vậy hết hỏi con dâu nấu ăn tôi có đâu sao đâu không biết thì cứ hỏi rồi. cô <laughs> chỉ có biết, biết có hai món à kho với nấu canh thôi dạ nhưng mà không biết là giữa nàng dâu với mẹ chồng là có điểm nào chưa hòa hợp với nhau không chị có ồ có phim nè Ờ, ủa, mẹ em thích ờ, phim Thái Lan, còn em thích Hàn Quốc Mỗi lần bắt phim Thái Lan lên là nó nhằn Nghe nhức đầu con chết luôn Đầu cứ chết vậy Mỗi lần mà mở phim lên là bắt đầu cũng đi lên đây thì theo nó coi phim Hàn dạ. Về nhà mình thì mình muốn coi gì đó mình coi Vậy chắc mà không bao giờ mà coi tivi chung được chứ hai mẹ con đâu chứ hả? Đó, lên đây nhà của nó thì là theo nó à. nhà mình thì mình tự do Mình muốn coi gì đó mình coi Có bao giờ là con dâu mua quà tặng mẹ tổ chức sinh nhật cho mẹ chưa? Dạ có Trước khi đám cưới ờ, nhà em ở Cà Mau, mẹ ở dưới năm Căn, tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ là từ Cà Mau chạy xuống năm Căn ôm bánh kem như nè. Ôi sợ lắm. Trời coi bánh kem nó có chảy không? Không có, không chảy. chảy. Nó té nó bạch nó sẽ té à. hả? <laughs> Nó sẽ đem gần tới nó té anh nó đánh ờ, mình cái bánh. Trời <laughs> bất ngờ ôm trong mình vậy nè dạ. tại vì đường xa dạ <laughs> giữ kỹ lắm đúng không mẹ thấy sao mẹ bất ngờ quá hả bất ngờ dạ, cũng vui dạ cảm động với à, mua quà hả hình như cô cũng không có yêu cầu gì quà cáp không có cần con dâu nó mua cái gì mình cũng có hết rồi nhưng mà có một lần đó <laughs> cái cô mất cái điện thoại hai anh em với con dâu vàng tính là mua cho mẹ ngay sinh nhật à. dạ yeah. hai mẹ con chơi facebook có gọi là comment qua lại gì không khó chú dữ lắm hồi thôi em ở nhà thì bán trà sữa mẹ là đăng bài vô là tương tác liền liên tục bài nó cứ nhảy nhảy liên tục luôn <laughs> cô với con dâu á cô không có phân biệt như bạn bè với nhau dễ tâm sự dễ nói lắm hay à tết á ngồi đánh tiếng lên dâu cô đánh cái nó ăn cô nó nói mày hả mày mày hả mày <laughs> mày hả mày là nó ăn cô á nó chặt cô á nó nói mày hả mày cái bà ơi ra cười không ai không em quên quên em thấy em hứng thú quá hứng thú quá dạ. rồi tại vì đánh chung với à, bé em chồng dạ. với lại à, chị nữa chặt con nhỏ em chồng mà sao mẹ mẹ, mẹ đánh ờ, đánh trước mày cho mày luôn <laughs> người nào nấy cười nhưng mà cảm thấy vậy nó gần gũi cô ha Đúng rồi cô dạ. như con gái và con dâu là như mấy chị em vậy đó chứ dạ. không có phân biệt con bé này nó ngược lại nó nó sợ mẹ ruột nó hơn là cô dạ hồi lúc mà về cô còn nhớ về ngày đầu tiên rồi qua mấy ngày sau á sáng 7 giờ là mẹ mẹ dạ. ruột của con bé nè điện kêu nó thức cô mới nói thức mà có công chuyện để làm thì thì thức còn như mệt mà hoặc là không có công chuyện gì mình ở dưới quê cũng có gì làm nhiều thì cứ ngủ chừng nào muốn thức thì thức cô cũng là ăn dâu mà cô cũng ngủ chưa y vậy á may <laughs> gặp những người mẹ chồng dễ đó dạ. chăm sóc con cháu thì có mâu thuẫn gì trong diện chăm con không dạ không tại vì mẹ à, mẹ con toàn quyền cho con quyết định chăm con luôn Được, dạy con nó như nhờ. thế nào á, thì theo ý nó mình mình cũng từng là dâu nếu mà mẹ chồng mình mà can thiệp sâu quá thì mình không thích thành thử cô không có áp đặt con cái theo cái ờ, giáo dục của mình có nhiều khi mình vì cái tuổi của mình đã lỗi thời rồi còn bây giờ học trên mạng rồi đủ thứ hết trơn á nhiều khi mình còn phải học hỏi lại để mình dạy cháu mình nữa à. chồng hiện đại quá ha dạ <laughs> mấy lần mà hai mẹ con đăng facebook á mà không có like không comment có giận không trời không đâu có khi nào không có đâu mà giận <laughs> là lúc nào cũng có tương à, tác ờ. nào cũng chứ mà, mà lỡ cái mà không comment không like mẹ chồng giận đó ừ, nhắc liền á chú nhắc liền mẹ đang hình rồi đó Mẹ có soi mói gì không anh mà phím này Trời ơi, nhắc tới cái chuyện này mới nhớ <laughs> Lúc cô con mới về làm dâu á Là năm đó là có hoa hậu đăng quang Ngay cái cô hoa hậu đó là mẹ không thích Mẹ thức tới 2 giờ khuya Bài báo nào mà viết gì hoa hậu vô mẹ vô chửi luôn <laughs> Trời, ơi Quay qua thấy mẹ nhướng nhướng gì nè <laughs> Trời ơi Sao mẹ nói là từ đây sao mẹ không còn xem cái chương trình hoa hậu này nữa Cô có cái nào của con diễn mà cô không thích <laughs> dạ. cái về. À, cái chương trình cô à, đi quay hai ngày một đêm à, với dạ, dạ, á dạ, dạ. trời coi đi qua lại hoài luôn dạ thích lắm comment khen nhiều. có chứ ổng vô comment cái cô nói á có gì nào chương trình này dành cho người lớn tuổi không có cho cô tham gia với <laughs> thấy đi gì vui cái chương quá trình à. đó là dành cho mấy các bé nhỏ à. là xa ba mẹ là đi ra ở chung vậy đó hai ngày một đêm bữa nào kết bạn với Quỳ Linh nha dạ comment tốt tốt chú nghe à, à, cái cái, cái à, cô coi cái clip của quyền linh uh, mà review về cái vườn hoa lan á à. có thêm nhiều hiểu biết về hoa lan <laughs> à. đây cũng người cũng gắn bó với facebook dễ thương chơi lúc mà thời là chưa có facebook là yahoo á mẹ yahoo xong rồi có facebook là qua bỏ yahoo chơi facebook tới bây giờ <laughs> luôn nuôi mẹ chồng hiện đại dạ. xì tin luôn lúc mà mới ờ, mới quen ông xã thấy mẹ hay ờ, comment facebook nè bình luận đồ ghê lắm <laughs> hai vợ chồng có bao giờ cãi nhau trước mặt mẹ là mẹ chồng buồn không dạ không tại mỗi khi mà giận lên cái con la lên cái chồng nín à. Ờ. <laughs> hôm nay con trai của cô có gửi một lá thư <laughs> bất ngờ bất ngờ dạ. bất ngờ ha kính gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu Hôm nay được tin mẹ và vợ cùng tham gia chương trình nên con cũng gửi vài lời đến mẹ và đến vợ mẹ yêu. Vợ chồng con rất hạnh phúc và biết ơn vì mẹ luôn tâm lý và thấu hiểu từ con. Mẹ luôn luôn cho vợ chồng con sự tự do để lựa chọn mọi việc, từ chuyện công việc, nhà cửa đến chuyện à, nuôi dạy con cái. Mẹ chưa từng áp đặt tụi con phải làm thế này hay làm thế nào hay làm theo ý mẹ gì cả mẹ không yêu cầu khắc khe với vợ hay muốn vợ phải làm dâu ngoan vợ chồng con rất biết ơn mẹ về những điều này vợ yêu tuy <laughs> là yêu mẹ rất thương và tôn trọng sự tự do của mình nhưng anh vẫn mong em dành nhiều thời gian hơn nữa để tâm sự cùng với mẹ để hai mẹ con hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn mãi mãi hòa thuận và để gia đình mình là một hậu phương vững chắc cho anh em nhé <laughs> cảm ơn mẹ cảm ơn vợ chúc mẹ và vợ luôn luôn có những phút giây hòa quyện thương yêu nhau mãi mãi à, để cả nhà chúng ta luôn tràn ngập tình yêu và niềm vui con của mẹ chồng của vợ trần minh ngọc <laughs> hơi lạ ờ. <laughs> hơi lạ sao ít vậy là ít nói lắm hả cô ít nói lắm nhưng mà có có một chút rượu bia vô thì hơi hơi nói nhiều chắc <laughs> cũng uống là mới giết ha dạ. cũng cỡ là năm lon à chú rồi à, hôm nay thì à, mẹ chồng có muốn à, con dâu mình thay đổi điều gì không thay đổi cái nết thôi chứ không có thay đổi gì nữa cái nết ta vậy dễ luôn chết mày nó dữ quá đó tại em đang lên sóng đó à, sóng <laughs> mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để uh, sống hoài với tụi con <laughs> hai mẹ con này ờ, gương mặt rất là giống nhau nha dạ. chúc hai mẹ con thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn thấu hiểu quan tâm chăm sóc lẫn nhau tuy xa mà gần tuy gần thì gần hơn <laughs> dạ. một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình